Chào quý vị và các bạn Sắp tới công ty sẽ chuyển kho máy đến kho máy rộng hơn Cho nên những chiếc máy tại kho này sẽ được chào bán với giá thanh lý à, Đây là chiếc máy 25kg này Giá chiếc này chào bán thanh lý với giá trên 50 triệu đồng này Tiếp theo là máy 22kg Inamoto Giá chào bán thanh lý cũng hơn 50 triệu đồng. Đây là Toshi 22 kg. Giá chào bán thanh lý cũng hơn 50 triệu đồng. Đây là Toshi 22 kg. Giá chào bán trên 50 triệu đồng. Và ngoài ra thì còn nhiều model khác. Đây là máy giặt Toshi tải trên 20 kg này. Đây là Sanyo chân cứng 12 kg này đây là sanier chân mềm này Đó. đây là sanier chân mềm này dòng tải nặng này giặt lên đến ba chiếc chăn một mẻ này đây là sanier chân mềm 20 kg này dáng nghiêng này đây là Yamamoto 35 kg này giặt à, 6 chiếc chăn một mẻ này đây là máy 50 cân này đó quý vị và các bạn à, có nhu cầu về thiết bị à, máy giặt máy sấy máy là công nghiệp thì có thể tham khảo đơn vị chúng tôi trong thời điểm này à, với thiết bị chất lượng và giá cả rất hợp lý rất phải chăng quý vị có thể liên hệ qua hotline qua Zalo 0963 155 622